Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em văn bản 3, đọc văn bản nói với con của tác giả Y Phương, sách giáo khoa từ trang 65 đến trang 66. Chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử của tác giả Y Phương. Ông sinh năm 1948, tên thật là Hứa Vĩnh Sước, quê quán là Trùng Khánh, Cao Bằng, Ông là người dân tộc Tài. Ông nhập ngũ vào năm 1968, phục vụ trong quân đội đến năm 1981, chuyển về công tác tại Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Cao Bằng. Năm 1993, ông là Chủ tịch Hội Văn nghệ Cao Bằng. Về sự nghiệp văn học, ông qua các tác phẩm chính như Người Hoa Núi, Lời Chúc, Đàn Then, Phong cách nghệ thuật của ông, thơ ông thể hiện tâm hồn mạnh mẽ, chân thực và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi, mang đậm sắc thái vùng cao. Năm 2007, ông được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. À, tác phẩm Nói với con được in trong tập thơ Việt Nam năm 1940 1980 năm là thể thơ tự do Nội dung bài thơ là lời tâm tình đầy chiều mến, thương yêu của người cha với con về cội nguồn sinh dưỡng, về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương. Bố cục bài gồm hai phần, phần 1 từ đầu đến trên đời, nội dung nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Phần 2 là phần còn lại, nói với con về truyền thống quê hương và niềm mong ước về con. Mạch cảm xúc Bài thơ đi từ tình cảm gia đình mà mở rộng ra là tình cảm quê hương, từ những kỷ niệm thân thiết gần gũi mà nâng lên thành lẽ sống. Sau khi đọc, chúng ta trả lời các câu hỏi. Câu 1. Nói với con thể hiện tình cảm của người cha đối với con, nhưng qua đó nhà thơ còn hướng tới những đối tượng nào khác? Chúng ta trả lời Nói với con, chủ thể của lời nói là cha và đối tượng tâm tình là con. Đó không chỉ là lời chỉ bảo với người con thân thương, mà qua đó người cha cũng muốn biểu đạt ngụ ý của bản thân mình tới tất cả người đọc rộng rãi. Rãi nhé, vừa rồi bị sai chính tả cô sửa lại. Những người có thể đồng cảm sâu sắc với chủ thể chữ tình về những vấn đề được nói tới. Câu 2. Qua những lời tâm tình, căn dặn, người cha muốn nói với con về những điều gì? Chúng ta trả lời, qua lời căn dặn, tâm tình, cha muốn con khắc ghi. Luôn nhớ về tình cảm của cha mẹ, của gia đình mình. Luôn yêu mến, tự hào về quê hương, xứ sở. Luôn ý thức được những phẩm chất cao quý của người đồng mình, những con người quê hương. Sống có cốt cách để xứng đáng là người con của quê hương. Câu ba người cha đã nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa con với gia đình, quê hương, xứ sở, những mối quan hệ ấy có ý nghĩa gì đối với sự trưởng thành của con? Chúng ta trả lời, mối quan hệ giữa con với gia đình là quan hệ hết sức tự nhiên và sâu sắc. Con được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng, bao bọc, bước đi chập chững tiếng nói đầu đời của con đem đến cho cha mẹ niềm vui, hạnh phúc. Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Trên từng bước trưởng thành của con đều có sự bảo ban và ánh mắt dõi theo đầy hy vọng của cha mẹ. Lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Mối quan hệ giữa con với quê hương, quê hương không chỉ là nơi con được sinh ra, lớn lên mà còn là nơi hun đúc, nuôi dưỡng nghị lực sống và tâm hồn con. Đan lở cải nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng, còn quê hương thì làm phong tục. Đặc biệt, nói đến quê hương là nói đến những con người xứng đáng, là mẫu hình về mọi mặt cho con noi theo để trưởng thành. Câu 4. Vẻ đẹp tâm hồn và sức sống mãnh liệt, bền bỉ của người đồng mình được thể hiện như thế nào trong bài thơ nói về người đồng mình, người cha muốn nhắn gửi con điều gì? Chúng ta trả lời, vẻ đẹp tâm hồn và sức sống mãnh liệt, bền bỉ của người đồng mình được thể hiện. Người đồng mình tài hoa, lãng mạn và có đời sống tâm hồn phong phú. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lở cải nan hoa, vách nhà ken câu hát. Người đồng mình biết lo toan và giàu mơ ước, có ý chí, nghị lực sống mãnh liệt, Người đồng mình thương lắm con ơi, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Người đồng mình dù sống trong nghèo khổ, gian nan vẫn thủy chung gắn bó với quê hương, cội nguồn. Sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống gành, không lo cực nhọc. Người đồng mình có ý thức tự lập, tự cường và tinh thần tự tôn dân tộc, chân chất, giản dị như có cốt cách cao quý, người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người cha muốn con phải thấu hiểu, yêu thương và tự hào về người đồng mình, sống có cốt cách cao đẹp. Xứng đáng là người con của quê hương, xứ sở. Câu năm Nêu cảm nhận của em về nghệ thuật của bài thơ. Dùng các kiểu câu có cấu trúc giống nhau như là chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Người đồng mình yêu lắm con ơi, người đồng mình thương lắm con ơi. Cao đo nỗi buồn, xa nuôi trí lớn, sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói. Giá trị tạo nên nối nói riêng, nhấn mạnh cảm xúc của chủ thể chữ tình và đặc điểm của đối tượng được tái hiện. Sử dụng cách nói cụ thể, hình tượng. Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Đan lờ cải nan hoa, vách nhà ken câu hát. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương. Giá trị thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ sinh động, cụ thể, giàu tính trực quan. Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, người đồng mình thô sơ ra thịt, con ơi, tuy thô sơ ra thịt, giá trị thể hiện tình cảm chất phác, chân thực. Nghệ thuật, hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa có sức gợi cảm khái quát, cách nói mộc mạc, so sánh cụ thể thể hiện cách nói đặc trưng của đồng bào miền núi. Lời thơ chiều mến, tha thiết, điệp từ như điểm nhấn, lời dặn dò, ân cần, tha thiết của người cha. Nội dung người cha nói với người con, à, với con người đồng mình